Vâng, tính tới thời điểm này thì nước ta đã có tổng cộng là 249 à, ca mắc COVID-19 theo số liệu của Bộ Y tế, trong đó 122 trường hợp đã được công bố khỏi bệnh. Còn trên thế giới, theo số liệu của Mỹ, tính tới 5 giờ sáng hôm nay đã có hơn 1,4 triệu ca mắc COVID-19, gần 82.000 người đã tử vong. Italia vẫn là quốc gia có số người tử vong cao nhất với 17.000 trường hợp. Mỹ tiếp tục là nước có số ca nhiễm mới tăng nhanh nhất với hơn 27.000 ca mắc mới chỉ trong ngày hôm qua. Số người à, nhiễm COVID-19 tại Mỹ cũng cao nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại với hơn 394.000 trường hợp. Vâng, sau 2 ngày à, giảm đến ngày thứ ba tức là ngày hôm qua theo giờ địa phương thì số ca tử vong à, do Covid-19 tại bang New York của Mỹ, tâm dịch mới của thế giới thì đã ghi nhận mức tăng cao đột biến. Thông tin chi tiết từ nhóm phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại New York. Theo thông báo của chính quyền New York, Bang này vừa ghi nhận số ca tử vong mới do COVID-19 nghiêm trọng nhất từ khi dịch bệnh này bùng phát với 731 ca. Đây là mức tăng đáng kể so với con số 599 ca được ghi nhận trong ngày hôm trước. Hầu hết những ca tử vong này nằm trong nhóm các bệnh nhân bị bệnh nặng từ sớm và không thể qua khỏi. Tuy nhiên, số bệnh nhân mới cần sự hỗ trợ của máy thở đang giảm đi đáng kể và số ca nhiễm mới phải nhập viện cũng liên tục giảm trong 3 ngày trở lại đây. Theo một dự báo được Thống đốc bang trích dẫn, dịch COVID-19 có thể đạt đỉnh vào ngày mai, mùng 8 tháng 4 theo giờ New York, và số ca tử vong sẽ chạm đỉnh một ngày sau đó. Việc dịch COVID-19 có thể đạt đỉnh sớm hơn dự kiến cho thấy các biện pháp cách ly xã hội thời gian qua đã phát huy hiệu quả. Mới đây, mức phạt đối với việc vi phạm các lệnh giới nghiêm đã lên tới 1.000 đô la Mỹ, gấp đôi so với trước đây. Lệnh đóng cửa cũng được gia hạn đến ngày 29 tháng 4. Hiện nay tại Mỹ, số ca nhiễm SARS-CoV-2 đã lên tới gần 400.000 riêng bang New York là gần 140.000, chiếm 35%. Vài ngày trở lại đây, thời tiết New York có dấu hiệu ấm lên. Chính quyền thành phố đang lo ngại người dân sẽ coi đây là cái cớ để ra ngoài tận hưởng bầu không khí trong lành sau nhiều ngày phải ở trong nhà. Tuy nhiên, tâm lý chủ quan này có thể làm hỏng nỗ lực cách ly trong suốt thời gian qua. Hoàng Hải, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Tại Nhật Bản, thì Thủ tướng nước này Shinzo Abe hôm qua đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch COVID-19, một động thái được xem là cần thiết để có thể kiềm chế tình trạng lây lan nhanh chóng của dịch bệnh. Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Quang Hưng là thường trú Đài truyền hình Việt Nam à, tại Nhật Bản để tìm hiểu rõ hơn về biện pháp này. Thưa anh Quang Hưng, à, tình trạng khẩn cấp bao gồm những hạn chế gì đối với người dân và công nhân trong các nhà máy rồi hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Nhật Bản với các nước có bị gián đoạn hay không ạ? Ờ, trước hết phải khẳng định mặc dù áp dụng tình trạng khẩn cấp à, tùy từng địa phương mà có thể kéo dài từ ngày mùng 8 ờ, tháng 4 đến ngày mùng 6 tháng 5. Nhưng khác với nhiều nước trên thế giới thì các nhà chức trách của Nhật Bản hầu như không có quyền áp đặt các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. À, cụ thể, tại các khu vực à, ban bố tình trạng khẩn cấp thì người đứng đầu các tỉnh thành có thể yêu cầu người dân hạn chế đi ra ngoài đường trừ một số trường hợp ngoại lệ gồm có đi khám bệnh, à, đi mua lương thực à, và các nhu yếu phẩm hạn chế sử dụng hoặc là tạm thời đóng cửa các cơ sở tập trung đông người như là trường học, à, nhà dưỡng lão, rạp chiếu phim, hộp đêm, à, trường dạy à, lái xe. Tuy nhiên thì các hạn chế này đều không có chế tài xử phạt. Chính quyền địa phương có thể thực hiện một số biện pháp mang tính cưỡng chế. Cụ thể nếu các bệnh viện quá tải có thể trưng dụng đất tư nhân, tòa nhà làm cơ sở y tế tạm thời, cưỡng chế bán lương thực, sản phẩm y tế cưỡng chế vận à, chuyển hàng hóa khẩn cấp nếu không thực hiện có thể áp dụng à, trưng thu phạt tù tới 6 tháng hoặc là phạt tiền tới à, 300.000 yên khoảng à, 2.800 đô la Mỹ còn hoạt động à, tại các nhà máy hay là hoạt động à, xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Nhật Bản với các nước đều không thuộc đối tượng à, quy định của tình trạng khẩn cấp vâng xin trở lại trường quay vâng, Vậy các đường bay đến và đi từ Nhật Bản thì có đóng cửa hay là điều chỉnh như thế nào thưa anh? Ờ, vâng, theo quy định của Điều 20 và Điều 24 trong luật các biện pháp đặc biệt thì Thủ tướng, Thống đốc các tỉnh, ờ, thành phố là khu vực ban bố tình trạng khẩn cấp ờ, được phép điều phối tổng hợp các công ty vận tải công cộng như đường sắt, hàng không. Tuy nhiên thì không có quy định nào trong luật cho phép dừng hoạt động của các công ty vận tải công cộng hoặc là đóng cửa các tuyến đường giao thông. Như vậy là cơ quan chức năng của Nhật Bản không thể cưỡng chế dừng hoạt động của các chuyến bay nói chung. Tại khu vực bị nhiễm trùng thống đốc các tỉnh, à, thành phố được phép hạn chế hoặc là ngăn chặn các phương tiện giao thông trong vòng 72 giờ để tiến hành à, các biện pháp khử trùng theo điều 33 à, của luật chống bệnh truyền nhiễm. Hiện nay thì các cơ quan chức năng của Nhật Bản đang phối hợp với các hãng hàng không để điều phối theo hướng có lợi nhất nhằm chống sự lây lan của dịch bệnh. Vâng, thì trở lại trường quay. Vâng, cảm ơn phóng viên Quang Hưng, thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Theo dự báo thì hôm nay đồng bằng sông